COVID-19, Chủ tịch Bắc Giang chấn an dân bằng học thuyết Mác Lê, trấn an dân bằng cách cho rằng COVID-19 giải chết của Chủ tịch Bắc Giang Lê Ánh Dương gây sốc mấy ngày qua. Phát biểu hôm 15 tháng 6 của Lê Ánh Dương khiến nhiều người nghĩ ông áp dụng học thuyết Mác Lê để giải thích về dịch bệnh và thuyết phục dân yên tâm. Từ nay đến ngày 20 tháng 6, nếu người dân có nghe mỗi ngày Bắc Giang có tới trên 100 hay trên 200 F0, cũng đừng quá lo lắng vì đó cũng là lúc dịch giải chết, lao động chết nguyên văn. Báo này dẫn lời ông chủ tịch tỉnh Bắc Giang nói và ví von, nó giống như ngọn đèn dầu cháy bùng lên trước khi tắt. Trước đó hôm 13 tháng 6, cũng theo báo chí trong nước, Chủ tịch Bắc Giang còn thể hiện sự tự tin trong chống dịch khi phát biểu mình nhìn rõ đường đi của dịch, biết nó sẽ ở chỗ nào. Vậy đến bao giờ mới chết? người Việt Nam vốn quen với khái niệm chủ nghĩa tư bản giải chết từ nhiều thập kỷ. Khái niệm được giao giảng rằng sớm muộn các nước theo chủ nghĩa tư bản tất yếu sẽ chết. Nhưng nhận thức của dân giờ đã khác nhiều so với trước. Rất nhiều ý kiến được đưa ra trên những trang Facebook cá nhân sau khi biết ông Chủ tịch Bắc Giang phát biểu như trên. Nguyễn Đức Quang viết, cậu này rất biết ứng dụng vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, chống dịch như chống giặc. Có điều sâu hơn 100 năm Lenin nói, mà cái chủ nghĩa tư bản nó cứ dãy hoài, không chết. Càng giải càng mạnh, còn virus Covid-19 chắc cũng vậy thôi. Nghe hai từ giải chết là sợ lắm ạ. À. Lâu nay có thấy kẻ nào giải chết mà đã chết đâu, toàn là hùng mạnh không à. Trần Đức Tôn Huyền bày tỏ. Danh khoảng Son Kiêu Mai thì nói chủ nghĩa tư bản nghe đâu giải chết, được hàng trăm năm rồi mà chưa chết. Mấy ông đào mù chôn chủ nghĩa tư bản chờ lâu quá không chịu nổi nên chết trước đấy thôi. Đặt giả thiết, dịch mà nó cũng dậy chết lâu như vậy thì sao nhỉ? Người này đặt câu hỏi. Tính chất hài hước của ông chủ tịch. Ngoài việc không sử dụng các căn cứ khoa học để củng cố cho phát biểu của mình, dường như ông chủ tịch này chỉ dùng hình tượng dạy chết của con virus. Rất ít người biết con virus dạy chết như thế nào, nên phát biểu này có vẻ thành công vì nó kích thích trí tưởng tượng và mang tính hài hước. Danh khoản Levem nó viết, mỗi khi quan chức Việt Nam mà há mồm phán thì dân đen cũng há miệng vì kinh hãi, sát thương rất cao vì sức nổ, sức chém gió cực khủng khiếp. Kiên Pham thì kết luận thẳng thắn tay này chắc hẳn xuất thân từ nghệ sĩ hài. Với lối viết có phần nhại lại, Nguyễn Phúc Ấn cho rằng tội cho dân Bắc Giang rồi. Suy giờ hệ cứ nghe giải chết cái là nó sống người người luôn ý nha. Nhưng sau đó là những ý kiến chua sót, chủ tịch của một tỉnh mà phát biểu cỡ này thì hiểu đất nước sẽ đi về đâu rồi đó. Trung Ken viết, Danh Quảng Ninh hữu thoại đặt câu hỏi chủng mới COVID-19 ở Bắc Giang có thể làm não cán bộ hư hại nghiêm trọng. Mặc dù vậy, vẫn có những tiếng nói ủng hộ. Trên trang Bắc Giang thân yêu có dòng trạng thái không phải lo lắng, Bắc Giang sẽ chiến thắng. Và kèm theo đó là sự tán đồng Bắc Giang nhất định chiến thắng của Trịnh Hồng. Ngoài những khía cạnh nêu trên, phát biểu của ông chủ tịch có chỗ khá cụ thể, cần suy ngẫm. Ông nói, từ nay đến ngày 20 tháng 6, tức là trong vòng 5 hôm, Kể từ ngày ông này nêu, mỗi ngày Bắc Giang có thể có trên trên 200 ca F0 theo ý ông. Không rõ căn cứ vì sao ông đưa ra những con số này. Dựa vào số liệu ông được báo cáo hay đó là động tác chuẩn bị dư luận. Quan chức Việt Nam thường hứng chịu nhiều chỉ trích từ những phát biểu của mình. Tuần trước, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng lâm vào tình trạng tương tự khi ông ca ngợi chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam được hung đúc từ nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và là ý chí vươn lên mạnh mẽ qua các thời kỳ của con người Việt Nam ở từng lĩnh vực. Trở lại với tình hình dịch bệnh tại Bắc Giang, sáng nay, Bắc Giang có thêm 21 ca dương tính. Theo báo chí Việt Nam, Bắc Giang có 5.028 ca dương tính, chiếm hơn 50% cả nước, trong nước ghi nhận 81 ca mắc mới, trong đó nhiều nhất là thành phố Hồ Chí Minh 60 ca. Việt Nam nên học Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore dùng công nghệ số chống COVID. Trong mấy tháng qua, mạng xã hội Việt Nam lên cơn sốt chia sẻ các trang A4 của cơ quan y tế, truy vết, liệt kê chi tiết sinh hoạt của các bệnh nhân COVID được đánh số. Thế giới đã sang thời đại digital, nhưng có vẻ Việt Nam vẫn áp dụng cách đánh số cơ học và thông báo những chi tiết vừa thừa mà vừa thiếu công văn, điện khẩn của các cơ quan chính quyền rất nhiều trang, nhiều dòng, hàng nghìn chữ mà nội dung chính vẫn là cách ly, phong tỏa diện hẹp hoặc diện rộng. Nhiều văn bản đề nghị người dân ở nhà, vậy trong các trường hợp khẩn cấp phải phải ra khỏi nhà thì sao? Đọc qua các ca lây nhiễm, được là bệnh nhân này đã ăn thịt chó, bệnh nhân kia ngày này giờ nọ vào quán cà phê, đi nhà hàng, bệnh nhân nữa về quê dự đám tang. Sự rối rắm về thông tin hiện rõ qua ví dụ một bài trên báo Lao động. Liên quan đến bệnh nhân 4514, thành phố Thủ Đức bệnh nhân 4583, quận 7 có kết quả tâm tính. Đối với bệnh nhân 4780, bệnh nhân 4781, bệnh nhân 4782, đơn vị đã truy vết 137 trường hợp tiếp xúc gần, trong đó 3 trường hợp dương tính với COVID là bệnh nhân 4781, bệnh nhân 4782, bệnh nhân 5329 nam, 2 tuổi, quận Tân Bình một trường hợp nghi nhiễm, 133 trường hợp còn lại âm tính lần một với với COVID. Việc làm thủ công này có lẽ là sản phẩm của hai niềm tin sâu sắc. Nhà nước tin rằng người dân, cán bộ khai báo chính xác như khi bị thẩm vấn có máy phát hiện nói rối và trí nhớ của họ hoàn hảo hay là niềm tin của cả xã hội rằng Covid chỉ dính vào những người không may mắn đó, còn lại ta đều an toàn, sạch sẽ. Tôi nhớ đi khám bệnh ở Anh được bác sĩ hỏi kỹ nhưng tế nhị về sinh hoạt, chứ ngành y không có quyền của cảnh sát để hỏi cung công dân. Ví dụ bác sĩ hỏi có tập thể dục không, nếu có thì tập trong gym không gian kính, đơn lẻ chạy hay tim lây bóng đá. Từ đó họ sẽ kết luận về lối sống của mình và cho cách điều trị. Và đã là bệnh nhân thì người ta có quyền nhớ nhầm, nhớ thiếu chỗ này chỗ nọ, Covid có tác động đến trí nhớ, sức khỏe tâm thần nên đe dọa trừng phạt chỉ làm người ta thêm sợ, thêm cuốn. Bởi thế, các thông tin kiểu trên ở Việt Nam, ai ăn gì, đi đâu, chơi với ai, ngủ chỗ nào chỉ gây rối loạn xã hội hơn là giúp ích chung. Còn về con số, nếu số lây đã lên hàng nghìn ở Việt Nam thì ai dám bảo là nó không đã là vài trăm nghìn hay vài triệu. Vấn đề là bạn dùng mô hình gì thôi và có vẻ như không dùng các mô hình tính toán đó nên một bác sĩ ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ dám phỏng đoán là mầm bệnh COVID khả có trong cộng đồng từ trước. Một thống kê Anh Quốc ngày 13 tháng 5 năm 2021 dựa trên xét nghiệm máu của 1.000 công dân trong tháng 4, kết luận 63,2% dân xứ Wales và 16 triệu đã có kháng thể chống COVID vì bị dương tính. Thông tin mùng 2 tháng 3 dân Wales tin bị dương tính đăng đầy trên các báo, và không quan chức nào bị đẩy ra chịu trách nhiệm vì chất hứa không toan. Ở Anh, Thủ tướng Boris Johnson, Thái tử Charles, Hoàng tử William đều đã bị dương tính Covid, đã khỏi và sinh hoạt bình thường, không ai xấu hổ. Không mời bị dương tính không với lỗi gì hết. Việt Nam hoàn toàn có thể thử máu của một 000 dân để ước tính ra số dân bị dương tính. Đây là vũ khí số liệu khoa học sẽ giúp triển khai khoanh vùng, Cách ly tiêm chủng hiệu quả hơn bỏ công sức ra rượt đuổi theo các ca dương tính. Thông tin quan trọng nhất cần lưu lại là bệnh nhân đã có kháng thể tự nhiên chưa, chứ không phải ăn gì, đi đâu. Cách đánh số bệnh nhân và đếm từng ca một của Việt Nam sẽ dừng ở điểm nào. Nếu là bệnh nhân lên tới 3 triệu hay 30 triệu thì giấy tờ lưu đâu cho hết. Mà giả sử hàng triệu người dân Việt Nam mắc Covid và có kháng thể tự nhiên thì đó cũng là trong cái rủi có cái may giảm nhẹ gánh nặng cho chương trình tiêm vaccine. Nhưng để làm được như thế, ngoài việc thay đổi tư duy, coi việc bị lây COVID là bình thường thời nay, thì cần số hóa nhân khẩu bằng Big Data. Trung Quốc đã và đang làm thế nào? Tôi xin kể ví dụ của Trung Quốc. Nước này đi trước phương Tây với app của WeChat và Alibaba tung ra sớm hơn NHS COVID app của anh cả năm. Bạn tôi, anh Giang Trang, có song tịch Anh Chung cho biết, không lâu sau khi dịch lan ra ở Trung Quốc, vào tháng 4 2020 Đại sứ quán Trung Quốc ở London đã cung cấp cho mọi công dân của họ ở Anh mã số cho app của WeChat hoặc Alipay, ví điện tử Alipay được cho thêm ứng dụng theo dõi COVID. Họ căn cứ vào ngày tháng năm sinh ở quê cũ tại Trung Quốc và số hộ chiếu đã cấp để lập profile về dân số Trung Quốc hải ngoại trong mùa dịch COVID. Vì vợ con vẫn ở Anh nhưng có việc làm lương cao ở Thượng Hải, trong vòng hơn một năm qua Ram đi lại giữa hai nước ba bốn lần. Ra sân bay, xuống máy bay Anh đều trình ra mã màu xanh âm tính. Mọi số liệu về hành trình cũng liên tục được cập nhật qua app ngay trên điện thoại. Từ Thượng Hải đi Bắc Kinh thăm bố mẹ vợ, anh phải áp điện thoại vào máy đọc mã Alibay Heco ở nhà ga xe lửa và đến cửa trung cư nhà nhạc mẫu thì đọc một lần nữa. Tôi hỏi vậy có phải Trung Quốc tận dụng công nghệ số của các đại gia Tencent chủ Uytrad và Alibaba chủ Alipay nên nhà nước không phải làm gì. Ram Chen nói không hẳn như vậy. Hệ thống y tế của Trung Quốc đã kết nối chặt chẽ với các công ty điều hành ứng dụng COVID app từ lâu và các chính sách kinh tế, hàng không, tiêm chủng đều được phối hợp kỹ lưỡng mà không ồn ào. Nhờ vậy công dân Trung Quốc ở nước ngoài vẫn bay về nước bình thường chứ không bị hạn chế như người Việt Nam muốn về thăm quê Tất nhiên, để làm được điều này Trung Quốc đã số hóa các đô thị gần như toàn bộ và AI công nghệ xử lý số liệu bằng trí tuệ nhân tạo đã khá phổ biến. Báo Mỹ nói đến tháng 7 năm 2020 thì hệ thống app theo dõi COVID đã phủ sóng trên 200 thành phố của Trung Quốc và phục vụ chừng 800 triệu dân. Ram nói ai có COVID bị hiện dấu đỏ dương tính thì tự cách ly nếu không sẽ chịu phạt và thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự, còn ai có dấu xanh âm tính thì cứ sinh hoạt, làm ăn bình thường, đến nhà hàng và hội nghị, người Trung Quốc cứ trì điện thoại cho đọc COVID status, nếu xanh thì vào, đỏ thì về và tự cách ly. Trung Quốc không còn cảnh công an truy quét, công tay bệnh nhân và tuy bị đại dịch. Kinh tế năm 2020 vẫn tăng trưởng dương, ngành hàng không chỉ bị thua lỗ 36%, theo số liệu chính thức. Tuần trước Ram cho biết qua Facebook là anh đã được tiêm chủng và thông tin đó có ngay trên app, cho phép dùng nó như hộ chiếu vaccine đi du lịch khắp Trung Quốc tôi cũng khoe với Ram là tôi đã có hộ chiếu vaccine trên NHS app ở Anh với mã vạch theo tiêu chuẩn quốc tế, cộng số liệu hai liều vaccine của mình. Dù tiêm vaccine khác loại, chúng tôi đều đồng ý là sẽ tới lúc các nước có đa số dân đã tiêm chủng sẽ nói chuyện với nhau để phối hợp việc công nhận giá trị của hộ chiếu vaccine. Còn Việt Nam vẫn chưa thừa nhận hộ chiếu vaccine, phải trăng vì hệ thống trạm số hóa hay vì lo gì khác? Đồng ý là có những ý kiến đặt câu hỏi về quyền riêng tư các đại công ty Trung Quốc và chính quyền nay nắm thông số y tế của hàng trăm triệu công dân, nhưng phần lợi ích chung là họ làm kín đáo, không như Việt Nam. Mà không chỉ Trung Quốc biết chống dịch bằng công nghệ. Một đồng nghiệp người Hàn Quốc ở London cho tôi biết mọi công dân về quê nhà, cũng như người nước ngoài nhập cảnh sẽ được kiểm tra COVID ở sân bay và cấp ngay một mã số duy nhất. Cô bạn này từ Seoul trở lại Anh tháng 11 năm 2021 và mã điện tử trên ứng dụng vẫn cập nhật cho cô các tin COVID ở Hàn Quốc. Công dân Singapore thì dùng ChatGPT bắt buộc cho mọi công dân, miễn phí, hữu dụng, hiệu quả. Họ mở cửa hàng, cửa hiệu là nhờ app này và các cụ cao tuổi không có, không biết dùng điện thoại di động thì có token chuyên dụng, phát tín hiệu hồng ngoại, có dây buộc đeo ở cổ luôn. Chống dịch dựa vào công nghệ mới lâu dài Sam thừa nhận hồi đầu dịch, chính quyền Vũ Hán hoảng hốt và làm các biện pháp nặng tay, phản cảm nhưng sau Trung ương đã có chiến lược ngăn dịch, truy vết tracing hiện đại. Họ đã đi rất nhanh, từ chỗ trấn áp mạnh để dập dịch tới chỗ dùng công nghệ nhằm điều hành nhân khẩu để chống dịch và phục hồi kinh tế. Còn Việt Nam thì sao? Vụ cưỡng bức một phụ nữ ở Bắc Giang gần đây cho thấy tinh thần Vũ Hán của giai đoạn cuối 2019, đầu 2020 hóa ra vẫn còn rất mạnh. Việc coi bệnh nhân như tội đồ không chỉ gây tổn thương tinh thần, vi phạm nhân quyền mà tạo không khí sợ hãi, chỉ khiến người ta chống dịch. Còn bêu díu chuyện đi ăn, đi chơi là vô lý vì nếu các quán hàng, lễ hội vẫn mở thì người ta cứ việc đi, ai cấm. Và nếu không xét nghiệm đại trà sao buộc người dân tự biết là có virus hay không để ngồi nhà, quyết liệt đuổi theo virus để truy bắt nó thực ra là biểu hiện của bị động. Quýt không ra đi nhanh chóng và Việt Nam đã làm tốt theo kiểu lâu Tết ở đợt đầu, nhưng với diễn biến các chủng virus phức tạp, nhu cầu tiêm vaccine đại trà cần chủ động dùng tiềm lực quốc gia vào số hóa dân số vì nhu cầu y tế trước mắt và lâu dài. Bài viết những điều ta đã biết và chưa biết về đại dịch COVID-19 và vaccine của BBC Future nói hậu quả y tế của COVID còn sẽ kéo dài, không chỉ năm nay. Năm sau, trang này của Đại học Imperial College London có giới thiệu các mô hình tính toán mức hiệu quả của tiêm chủng, một công cụ hữu hiệu để chống dịch. Các ví dụ gần gũi hơn về app truy vết, khoanh vùng dịch của Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore ta đều có thể đem về học hỏi. Đại dịch là đại dịch, không phải cuộc kháng chiến, Covid không phải là giặc, người lây không phải là kẻ thù. Thay đổi được tư duy đó sẽ giúp chính phủ chia việc ra, chứ không phải rùng sức cả nước, cả hệ thống vào trận kéo dài, gây mệt mỏi tốn kém. Và cuối cùng, số thói quen hành chính cũ kỹ, thiếu tình người trong kiểm soát dịch như nêu trên nên bỏ lại ở thời đại analog.